Ở phần kiến thức, cô sẽ có hai đơn vị mới, đó là đơn vị decagram và đơn vị hectogram Hai đơn vị này là hai đơn vị nhỏ hơn kg. Để đo khối lượng những cái vật nặng 10 gram này, 100 gram này thì người ta dùng đơn vị đo chính là decagram và hectogram đấy các con. Cô nhắc lại, để đo khối lượng các vật nặng hàng chục hàng trăm gam, người ta còn dùng những đơn vị, đó là decagam và hectogam. Decagam viết tắt là D A G. Đây, decagam viết tắt là D A G. Còn hectogam thì viết như thế nào? Hectogam viết tắt là HG. Hai cái đơn vị này chúng so sánh với gam thì chúng ra sao thì các con thấy cứ một dk gam chúng ta sẽ có bằng 10 gam. một hectogam thì bằng 10 dk gam. một hectogam lại bằng 100 gam. Và trên thực tế để đo những cái vật mà à, nhỏ hơn đơn vị kg thì người ta còn dùng các quả cân nhỏ nữa đây, đây chính là các quả cân nhỏ 1 gram, 10 gram, 100 gram và 1 kg. Người ta có thể dùng những cái quả cân này để chúng ta thực hiện khi đo những vật nhẹ, ví dụ như là một chiếc nhẫn vàng thì người ta không thể dùng là đơn vị kg mà người ta sẽ dùng là đơn vị gam xem một chiếc nhẫn ấy nặng bao nhiêu gam đấy những cái cái kim loại quý hoặc là người ta muốn uh, mua ớt nhưng mà người ta chỉ mua ít thôi thì người ta có thể sử dụng đơn vị là 100 gram